clip uh, sau đây à, tôi mà cao sẽ hướng dẫn cho anh em ờ, cách sử dụng một cái một bộ bài xanh chín và một cái ví không phải là cái ví nữa tôi gọi là cái túi sách đây là một cái túi sách thưa anh em đây đây là một cái túi sách rất hiệu quả túi sách này đây đây là một túi mình xin hướng dẫn anh em cách chơi ờ, sử dụng chơi cái túi sách này để kiếm được ra tiền túi sách ờ, nam hay nữ đều dùng được hết nó có thể đựng được ví này ví tiền này trời nhiều tiền thế toàn tiền lẻ nhưng không sao tiền ít nhưng mà chất lượng tốt là được tại sao tôi lại hướng dẫn cho anh em cách chơi chơi ví này khi anh em sử dụng cái cái cái này là lâm trận chơi nhá đây mình cũng nói luôn đây là khi chúng ta chơi liêng chẳng hạn thì chúng ta năm hai cây bài như này khi vào trận chơi chúng ta ăn cắp một cây này ăn cắp một cây đây là một cái ví ờ, cái túi đổi đò bài ăn cắp một cây mình ăn cắp một cây mình sẽ để sang bên cạnh như này anh em để sang bên cạnh như này Đấy. anh em ờ, khi nặn bài em nặn bài mà được như này là được một ba và k đó. thì anh em chỉ việc để cái cây ba này dưới cùng này và anh em video này tôi sẽ hướng dẫn anh các anh các em cách đổi bài này đấy anh em khi anh em đỡ lên cái đầu cái bài này thì cây bài kia đổi ra nó sẽ không bị chạch mình chọc vào nó dễ hơn đây chọc vào như này đưa ra nó trở thành quy cả át rồi đây anh em ờ, muốn đổi ờ, muốn đổi một cây ờ, cây cây, cây át này đổi cái át này ra cây ba vào nhá anh em chỉ để lại nhá thôi đó rồi đỡ một tại một ngón tay đỡ vào đầu này hai ngón tay kéo vào đây anh em chỉ việc chọc như này thôi nó sẽ ra vào trong tay anh em đây một tay tôi cũng có thể đổi được nhá ví dụ một tay này, chỉ cần tách được cây ba ra này anh em cứ tách được mỗi cây ba ra hai cây kia thì anh em đặt vào đây anh em đổi được thì nó sẽ ra là QKS rồi anh em đây là cách đổi bài một tay tuân ba cao sẽ hướng dẫn cho anh em cách sử dụng cái cái cái này để cho anh em à, đỡ bỡ ngỡ về những sản phẩm khi anh em chơi đồ nếu mà anh em mà chơi những dòng sản phẩm đổi bài mà anh em không được uh, uh, chỉ dạy những cái cách đổi bài thì anh em đánh bao giờ cũng bị phô bị phô nó đang như thế này không phải là anh em cứ cầm đổi bài anh em cầm này anh đút anh em đút vào như này là là là đổi bài đâu vậy nó sẽ lộ mà là trong trận chơi anh em phải thật khéo léo khi anh em nặn bài nặn bài được như này rồi anh em lấy cái cây cần đổi ấy. anh em cầm bài trong tay như này lấy cây cần đổi như này anh em chỉ cần tách ra tách cái cây cần đổi ra như này đó đổi bài như này thì, thì như thế anh em lôi ra lôi vào này rất kín đáo và không ai có thể phát hiện được ra là là, là anh em đang đổi bài thì đánh cái này thì càng kín đáo càng tốt còn mình hướng dẫn cho anh em ờ, cái cái cách đổi bài này thì để giúp cho anh em ờ, chiến thắng được tất cả các tình huống mà xảy ra đối với anh em khi anh em mang đồ đi chơi cờ bạc bịp cái dụng cụ cờ bạc bịp nó có hai mặt nó là con dao hai lưỡi nó sẽ giúp anh em chiến thắng được trong trận chơi thực sự nó sẽ giúp anh em chiến thắng trong trận chơi và kiếm được một số tiền rất lớn mang về cho anh em để anh em à, dùng vào một vấn đề nào đó hoặc là có thể là giúp anh em vào bờ gỡ lại tất cả những gì mà anh em đã mất do người khác bịp lại nhưng vấn đề là cái ví ví đổi bài túi bột đổi bài hay tất cả đồ cờ bạc bịp trên thị trường đều là con dao hai lưỡi nó có mặt lợi và mặt hại nên anh em biết sử dụng nó thì ok còn không biết sử dụng nó thì rất nguy hiểm tại sao mình nói nó nguy hiểm đây là mặt lợi thì anh em sẽ kiếm được tiền và kiếm được rất nhiều tiền bằng dụng cụ cờ bạc bịp của chúng tôi nhưng ngược lại anh em mà không tập tành không sử dụng quen thì anh em đánh một lúc là đối phương sẽ biết mà khi đối phương biết rồi thì anh em biết chuyện gì xảy ra đối với anh em nên nó có hai mặt nên là anh em à, xác định chơi này là anh em phải phải xem tất cả những cách hướng dẫn sử dụng đây là tôi hướng dẫn sử dụng anh em cách đổi bài ở cách túi nhá đây không phải tôi dạy khôn anh em mà đây là cái bản thân tôi tôi đưa ra tôi đúc kết được một cách đổi bài của riêng chính tôi đây cũng có cách đổi bài khác này anh em nhìn này đây là một là để cây hai này muốn đổi cây hai này để cây hai dưới đấy lúc nãy tôi hướng dẫn cho anh em cách đổi bài ở dưới sau đây tuần ba cao tôi hướng dẫn cách đổi bài trên là đổi, đổi để con hai để lên trên đấy thì cái cách đổi bài để hai để trên này làm gì khi anh em chơi anh em phải đổi bằng hai tay anh em để để để bài lên như này để bài lên như này ở cửa này coi như anh em vẫn thừa thiếu liêng bình bình thường vẫn cân tiền thêm tiền bình thường nhưng khi anh em nào cần đổi bài ấy, thì anh em phải sử dụng tay phải đây anh em lấy tay trái đè lên bộ bài như này lấy tay phải cầm lấy một cây bài giả như mình mình mọ hớt lên ấy nhưng thực ra mình lại đút vào cái cửa này đẩy ra như này đấy rất kín anh em nhìn tôi làm có kín không ạ đấy như thế thì đã được 3 tháng 5 dụng cụ thì rất tốt rất xịn nhưng anh em phải biết cách chơi cách sử dụng của nó thì anh em sẽ được tối ưu hóa tất cả có nghĩa là anh em sử dụng được tất cả mình sẽ đạt được cái mục đích tối thiểu nhất mà đối phương không thể phát hiện được mình đang làm gì và đối phương cũng chỉ trong đầu đối phương chỉ biết là mình đỏ thôi chứ không thể nào biết là mình đang sử dụng đồ hoặc dụng cụ chứ lắm anh em cầm cứ chật chật chật chật đút đút đút này một lá này á lộ ngay anh em đây nhá đây là lá hai em nhìn nhá để lưng sau này Đấy, anh em đặt bộ bài lên như này chẳng ai có sự nghi ngờ cả đúng không ạ khi anh em muốn đổi bài anh em đặt đặt tay lên đây anh em lấy một cái lá hai đây là hai đấy anh em chọc vào đây anh em rút ra như này thì anh em đã có ba tháng năm trong một thời gian rất ngắn mình thử hỏi anh em là anh em đã đổi bài rồi đó là cách đổi bài mà mà mà mà mà, mà tôi hướng dẫn cho anh em bây giờ nhé à, mình lại hướng dẫn tiếp cho anh em biết là giả sử như là như thế này đây anh em gặp một trường hợp như này mà đánh liêng anh em ờ, muốn đổi bài một tay thì anh em lại muốn đổi một tay thì anh em chỉ cần tách cái lá lá lá gì này ra lá gì nó là tách ra như này Đấy. anh em chỉ việc đặt đặt vào cửa ví này đưa ra này là xong rồi, thế tay em anh tay anh em vẫn để như này nhưng thực chất ra nó đã đổi bài cho anh em rồi Đấy. thì đã con gì đã vào rồi đúng không bây giờ đó đang trường hợp là đây nếu đánh điêu mà gặp trường hợp này thì anh em bắt buộc phải đưa thằng hai xuống đây để đổi lấy JPK đây mình tách cái hai đặt vào đây đúng không ạ cầm một tay đặt đây chỉ chỉ tách cái này là anh em đã xong rồi này đó nó có JPK đây JPK lại đổi vào đổi ra nó như này thôi biết là nó đơn giản thật đây tôi làm lại cho anh em xem đây giả sử nó con di này vào đi đây gặp q k và hai đúng không đây động tác như này anh em tách cái hai ra đặt cầm hình chữ v như này anh em đặt vào cửa này anh em đổi, mỗi loại thôi là anh em đổi được JVK vâng nếu anh em nào thấy video này hay bổ ích hữu ích giúp cho anh em đang có dụng cụ tôi không cần biết là dụng cụ dụng cụ ảo thuật hay dụng cụ ví đổi bài áo đổi bài anh em đang mua ở đâu nhưng mà anh em uh, uh, cần phải biết cách sử dụng của nó thì anh em có thể theo cái video này anh em về anh em tập theo cách của tôi anh em thử xem có chất lượng không nếu em cảm thấy chất lượng anh em click vào chữ đăng ký màu đỏ để đăng ký kênh của tôi để xem và chia sẻ cho để xem và like nhé vâng chân thành cảm ơn anh em à, đã xem video clip hướng dẫn anh em sử dụng uh, dụng cụ uh, cờ bạc bịp hay dụng cụ ví đổi bài mỏ đổi bài áo đổi bài bên cơ sở chúng tôi là rất nhiều Sài Gòn và Hà Nội số điện thoại là 0974 07 tứ quý 3 hoặc 0974 4349 hai anh em tôi đã có 15 năm kinh nghiệm về trong cái ngành cờ bạc này rồi vâng xin thành cảm ơn còn à, nếu mà anh em tìm hiểu về website ấy, anh em có thể liên hệ vào website là à, a cờ bạc bịp hoặc là cờ bạc bịp giá rẻ.com vâng xin thành cảm ơn anh em